khi ờ, chúng ta đề ba hoặc là khởi động máy cực kỳ nhẹ cái bản này là bản nó có đề start stop vô lăng ông cua cực kỳ chắc Santa Fe 2.2 bản ML MLX đây. có dàn lạnh dàn lạnh ở dưới hàng ghế dưới đi cực kỳ êm không có dằn hay sóc gì cả mọi thứ đều là hoạt động cực kỳ hoàn hảo lợi ích cái này à, mức tiêu hao nhiên liệu của nó chỉ có rơi vào tầm chừng 8 à, đến 9 lít dầu trên 100 km mà thôi đây trải nghiệm trên cái cung đường thành phố Rạch Giá này khi uh, ôm cua vô lăng đánh lái cực kỳ nhẹ nhàng rất là nhẹ nhàng nhé số tự động êm mượt không có hiện tượng giật hay là rung lắc gì của máy dầu cả êm lắm âm thanh nghe cực kỳ hay dây giả dạ lạnh phía sau này Đây, hai cái sau vẫn còn mới nguyên vẫn để phía dưới ấy. Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh bán hàng của ô tô Kiên Anh trên YouTube và trên Fanpage. Hôm nay ô tô Kiên Anh xin giới thiệu với quý vị và các bạn một phiên bản mới lấy về đó là chiếc Hyundai Santa Fe bản MLX. Bản này một cầu quý vị. Máy dầu 2.2 sản xuất 2007 cực kỳ đẹp đi đường trường thì thôi rồi với cái à, mức độ sơn à, sơn này gần như sơn zin khoảng chừng 8 đến 90 phần trăm vẫn còn bóng cực kỳ đẹp nhất là cái biển số biển số rất là đẹp này biển số là gì ta tài phát cửu phát tài phát và cửu phát Phiên bản Santa Fe 207 này là phiên bản MLX với hai dàn lạnh phía sau. Mâm 18 in, 7 chỗ ngồi. Máy dầu siêu tiết kiệm nhiên liệu. Cái này là toàn bộ là zin hết, gần như là zin 100% ạ. Quý khách có nhu cầu thì xin liên hệ với điện thoại là 0983 45 7763 và 085 88 44 999 để được ưu tiên với cái mức giá chuẩn nhất. Đấy, quý vị thấy đẹp chưa? Này là có cả cảm biến uh, lùi à. Camera re Chiếc Santa Fe này ô tô Kiên Anh bán với giá là 425 triệu đồng Quý vị có nhu cầu xem xe thì xem trực tiếp tại à, khu lấn biển thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang Xe đang ở khu lấn biển thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang Phiên bản này là MLX một cầu Số tự động Máy dầu 2.2 với mức giá bán là 425 triệu đồng để sở hữu chiếc xe này. Còn zin đến 8 90%, sơn zin gần như là 90%. Rồi chúng ta đi vào chi tiết ờ, của chiếc xe này nhá. Đây là lốp bên phụ phía trước ABS mâm 18 inch nhé, lốp còn khá là đẹp phía trong cô ờ, lốp là không có một chút gì là hoen gì cả nhé quý vị không có hoen gì gì cả vẫn còn những cái ờ, tấm nhựa này nhựa này không có rách dân nát gì cả nhé đây đèn ở bên phụ đây cái này là đã ờ, đèn bi rồi hệ thống đèn bi này. cực kỳ siêu sáng này đèn sương mù bên này hơi tối về đánh lại cho nó mới mặt ca lăng phía trước đây là đèn pha phía trước bên phụ và bên tài đây Đấy, còn rất là sáng chiếu sáng rất là xa đây đi yên tâm đi xa yên tâm đây là đèn uh, sương mù phía dưới còn khá là đẹp đèn gầm Đây là lốp phía trước bên tài Còn khá là đẹp Đây, các hệ thống uh, trong uh, lòng già Gầm bánh còn rất là mới và chắc Không có mục mọt gì nhé quý vị Đấy. Cái bình thùng là vẫn còn thẳng băng này Rất là mỏng, sơn còn rất là mỏng Chứng tỏ là không có sơn dặm tốt gì nhá quý vị không có giảm tút gì đâu ạ đây đây là bánh sau phía sau bên uh, tài ABS 4 bánh nha quý vị này là thắng đĩa 4 bánh đấy đấy lòng rè nó vẫn còn nguyên rồi chúng ta khảo sát phần nội thất một chút nhé Đây là nội thất của Santa Fe bản MLX MLX Đây là cánh cửa Đây là cửa trước bên tài Chúng ta khảo sát nhé Toàn bộ những cái nút bấm Vẫn còn khá là mới Nút điều chỉnh gương, kính Còn rất là mới này Mặt tabi Các tay vịn là cũng không có dấu hiệu gì là mòn cả Nút mở dầu keo chỉ của cánh cửa phía trước đây cánh cửa tài đây keo chỉ là vẫn còn zin cam kết là không có đâm đụng hay ngập nước hay là chạy dịch vụ gì với chiếc xe này nhé quý vị ô tô kiên anh cam kết là không có dịch vụ với chiếc xe này cả đây sơn zin những cái ốc rất còn rất là đẹp các tem nhãn ở cái à, về thông số của các nhà sản xuất vẫn còn nguyên này chiếc xe này là xe à, Santa Fe MLX Đấy, các góc cánh cửa còn cực kỳ đẹp Giòn cao su như mới Đó. Cái này là ốp gỗ của nhà sản xuất nhé đây là điều chỉnh sáng tối của đèn uh, tắp lô này, đèn gầm, các nách cánh cửa này. Không có dấu hiệu gì là của mục mọt gì cả. Chúng ta đi vào coi cái này. Đây. Các chức năng ở trên tay lái, tích hợp trên tay lái đều vẫn còn hoạt động đầy đủ, hoạt động đủ hết nhé, vẫn còn hoạt động. Đây để máy đây. Đề máy khởi động bằng start stop này chúng ta đạp thắng lại đề ok êm du Đây, điều hòa tự động máy lạnh cực hay máy lạnh cực kỳ mát âm thanh cực kỳ hay gương uh, chống chói hộp số tự động các chức năng như là sưởi ghế vẫn còn hoạt động này sưởi ghế này đấy bên này chức năng sưởi ghế chức năng tai nghe bluetooth sạc điện thoại này hai cái điều hòa tự động màn hình còn khá là mới đấy phía sau này vẫn còn tem này tem logo tem của ờ, đơn vị nhập khẩu này chiếc xe này là chiếc xe nhập khẩu nhé nhập khẩu Hàn Quốc này phía trong này đặc biệt của phiên bản ờ, Santa Fe MLX này là phía trong này nó là một cái tủ lạnh nha quý vị cái này nó là một cái tủ lạnh này bật đèn lên cho sáng đây mở xoay cái này ra là máy lạnh ở trong này nó hoạt động này đây vẫn còn đang mát rượi này Đó. cái này nó là cái tủ lạnh đi xa mà chúng ta để nước nôi là uống là ok thoải mái đấy. đèn đây ấy điều chỉnh sáng tối của đèn hoạt động rất rất là hiệu quả sản xuất 207 mà vẫn còn khá là mới Rồi chúng ta đi coi cái phần à, cửa sau nhé Đây là cánh cửa phía sau bên tài Tabi là vẫn còn rất là sáng không có mòn Tabi là vẫn là tabi zin theo à, xe này. Còn sáng không có mòn này. tấm nhựa đây là sùng chỉ của chiếc à, cánh cửa phía sau nách cánh cửa không có dấu hiệu gì là mòn hay là mục mọt gì cả nhé. cửa đóng vẫn còn ba nấc đã được trang bị à, loa super bass loa super bass phía đây gầm ghế này sau hàng ghế ờ, da zin theo xe là vẫn còn nguyên ghế da zin theo xe vẫn còn mà chỉ có bọc thêm một cái lớp ờ, da ở phía bên ờ, ngoài thôi quý vị đây đây như mới cái này là như mới luôn này đấy chúng ta yên tâm đi ờ, đường trường nhá chiếc xe này đã được trang bị là cái ghế đã chỉnh điện ghế chỉnh điện hoạt động cực kỳ nhanh được mượt không có giật phòng ghế này không có giật đây là phía sau cốp sau của Santa Fe cực kỳ đẹp nhé quý vị này là keo chỉ nó còn zin nguyên không có mất một phân keo chỉ nào cả toàn bộ cái này quay nhanh này. không cần không phải tối mất là tất cả là zin hết nhá đây những cái này là nó như mới luôn này. những cái tấm đỉ à, tấm nỉ này là như mới đây vẫn còn zin ờ, những cái đội vẫn còn zin theo ờ, ấy của nhà sản xuất này ấy, cái này là chống ờ, mà cảnh báo này đi đêm hôm thì nó hư thì cảnh báo đây đội của nó là còn zin luôn này ấy, cái này những con cái này nó còn sáng trưng đây, tấm nỉ đây là nỉ như mới không có một uh, vết săn hết cả đấy, những cái hộp hộp để đồ này ô tô Kiên Anh cam kết là chiếc xe này là không có cấn đụng gì cả hai hàng ghế sau là gần như là không có ngồi như mới á cam kết là không có cấn đụng hay là ngập nước gì với chiếc xe này nhé đây là cánh cửa ở phía sau bên phụ đây ô tô Kiên Anh cam kết là chiếc xe này là không có đâm đụng hay ngập nước gì cả không đổ hơi không về là quý vị chỉ việc sẵn đi thôi ạ này zin theo nhà sản xuất đây cái vị trí này là khách người ta hay cầm nhất mà nó vẫn còn nguyên không có mòn chứng tỏ con xe này sử dụng ở một chỉ có người lái là người ta hay ngồi nhiều chứ không có chở khách gì nhiều đâu không có chở nhiều người đâu hầu như là một người người ta đi thôi ấy phía nách cửa tất cả mọi thứ đều còn rất là sáng và như mới ấy cái da này là vẫn da là da xịn theo nhà sản xuất nhé da zin của theo xe này trần nỉ trần nỉ đây là cánh cửa bên phụ chúng ta có thể thấy là mọi cái đèn là vẫn còn hoạt động những cái này là dễ hư nhất này cái đèn này là, là dễ hư nhất này mà vẫn nó vẫn còn này. sùng chỉ này tôi quay thật chậm để cho quý khách coi nhé ai có nhu cầu thì xin liên hệ trực tiếp với ô tô Kiên Anh khu vực miền Nam địa chỉ tại à, khu lấn biển thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang với phiên bản Santa Fe MLX này là sản xuất 207 máy dầu 2.2 một cầu cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu với mức giá bán là 425 triệu quý vị xem xe tại khu lấn biển Rạch Giá Kiên Giang ấy như mới hết đấy. rất là đẹp các nách nách cửa này mặt tắp lô này máy dầu êm du tí nữa sẽ quay cái máy để cho quý khách coi cái máy xem là nó êm ở mức độ nào máy là còn 7 màu luôn còn như mới luôn rồi bây giờ chúng ta sẽ coi cái cái máy trái tim của chiếc xe này nhá phiên bản 2.2 GVRT e là cái dạng máy mới rồi đây toàn bộ máy như mới này đấy những cái tem nhãn này còn nguyên đây đang nổ máy đó quý vị máy là chưa có bung biết gì đâu đấy những cái tấm nhựa này Đấy, máy đang nổ ấy Ở nắp cabo là keo chỉ của nắp cabo là vẫn còn zin nguyên hết nhé Còn nguyên Còn cả những cái à, cái lót nỉ này Cách âm này Chống ồn của ấy này Lỗ thông gió Các chức năng là vẫn còn nguyên Đấy, máy dầu ấy Nút dầu, nắp dầu như mới ấy. Đây, động cơ 2.2 VGT Đó là động cơ phiên bản mới rồi Rồi ô tô Kiên anh xin à, mình xin à, kết thúc cái video ở tại đây quý khách có nhu cầu à, liên lạc mua chiếc xe này thì liên lạc với Kiên số điện thoại là 0983 457763 và 085 88 44 999 trên kênh YouTube và trên fanpage thì quý khách nhớ đăng ký kênh để có được những cái mẫu xe mà mới nhất ừ, cho quý khách Tết đến nơi rồi mình phải mua xe thôi chứ để cận tết quá là mua xe không có được mà giá nó lại cao lúc nó cập dập là nó cũng mệt đấy mua xe vào cái thời điểm này là thích hợp nhất rồi xin kính chúc quý khách một ngày à, vui vẻ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại